mang chỉ thị vô 18 tầng địa ba em đi giữa chứ trời ơi không thấy gì đâu mà thấy gì đâu sao quay à, dịnh nó mà giờ dịnh dịnh như tường nghĩa còn còn dép té không dép nó cọp á dịnh như tường con à. phải dịnh vô trong tường nữa